Alo, alo, alo, Anh em thiện lành. Yo, yo, yo, yo. Alo. Yo, anh em thiện lành. Lô đề gì? Alo, cười vâng, quá nhưng vâng, mà thiện lành nhá. Có lành đâu, có lành Mày gắp lửa bỏ tay người, có một lần người Đi <laughs> mà ờ, tìm tay luôn Sao bạn anh ơi Địt cơ rồi Nó nước ngoài Lửa lọc vãi luôn, địt cơ Nước ngoài em Hô hào ấy Quán đây là hàng hải với đằng chung nhá Tự dưng mẹ mình lại thành con lừa mẹ Nhìn chạy thấy anh hiệp về Mẹ tốt quá án của tôi ơi, ơi Mày cười nhớ nhà đầm mồm Alo mọi người đâu đây? Đây đây đây. Đi đi đi, đi tập trung tập trung tập trung. Tập trung về về về, về canh em này không lại bảo là rồi. Anh Hiệp không lại bảo ăn máu này. Đây đây em em em trên này em thế này. Về canh nhau đi về canh đi, nhau đi, đi, đi, đi. cho đỡ cho đỡ bị ăn. Từ từ ăn ra từ từ ăn ra từ từ Lấy máy ảnh lấy máy ảnh. Ok anh ơi. Đây đây đây đây. Đâu anh em ơi, đang đang tầng đang tầng một à? Có đây anh. Ở đâu ấy, mang phải rộng anh ơi. Được anh lên anh lên làm pin. Lấy lấy cái check đi, lấy check đi. Mày cầm đây, mày cầm đây. Thôi đã lấy Ở đâu đây Ở đâu anh ơi? Anh mới thấy nước ngoài đang rồi. Đây đây đây đây à? Đây anh. Ơ kìa, lấy cái cháp đâu rồi? Xịt à? anh có ba bạn gì không em không có đạn này đấy em ơi đấy em ơi thì nhanh giám sát nhau ờ trung đi thẳng hướng hướng thằng hải vừa ra đây Ôi, mẹ mày máu còn nguyên à, còn nguyên mẹ biết được bên thằng nước ngoài đi bên này còn nguyên thì khả năng chung bên tanh thôi bị điên à cái gì đừng có gì đừng có gì mẹ tao nãy giờ tao vẫn đang chất thôi nha đối á đừng đừng có gì á à không thế anh hiệp chạy đi đây anh hiệp vừa đi đây anh em ơi máu naruto chạy qua đây này thằng thằng naruto nguyên đâu anh nguyên đâu nguyên nguyên nguyên naruto chạy bên này anh ơi naruto chạy bên này anh ơi đâu đâu đâu bên này bên này bên này bên này anh check máu phải đi cùng ờ, mọi người đừng đi ừ, đấy đi cùng mọi người chết chứ thằng naruto naruto từ đâu anh ơi anh ơi anh đi lẻ cho anh đi cùng mọi người cho nó không dám ăn để con ấy chứ anh vừa vừa vừa con này để tí mình còn qua màn nhá mình không bị chết chứ Naruto nãy vừa qua đây đâu mày ấy máu máu máu máu máu máu ơi máu đâu máu đâu đây đây thằng này trong phương phách trong phương phách đấy đừng giết anh ơi giết được luôn giết phương luôn giết được phách giết được phách thằng Naruto bắn đầu tiên mà anh ờ, bắn tao ô có một thằng không bắn kìa thằng không bắn à em em bắn rồi mày mày mày phải anh nhập với hải giác rồi vãi cả lồn anh nhập với hải giác dí này dí thằng thằng thằng, thằng phương này pin ta cái này pin ok tao dí nha thằng hải tao thích tao dí anh này đi cùng nhau ôi hết mẹ đạn rồi bắn nhiều quá từ từ lúc nãy em em với anh tanh ở chỗ đấy anh tanh không ăn máu anh anh cầm máy này anh cầm máy này này anh cầm máy này anh hiệp lắm anh hiệp này anh hiệp mở máy lên kìa lạc mẹ rồi Bạn đang không ai hóa quỷ à? Có ai máy điên là ai hóa quỷ đâu? Đâu? Chưa ai hóa quỷ nó bảo tao rồi. Em đặt cái ấy, em đặt cái bẫy. Mẹ. Thôi Chưa sao? Chưa ai hóa quỷ mà nó bảo tao rồi. Một mình tao đánh mafia rồi. Như nào xử thì xử luôn đi thằng nào nãy, lấy cái, kia chọc vào người tao ấy Không biết không phải em Không phải em Em cầm máy anh từ đầu đến cuối luôn Này vẫn còn chưa thấy con quỷ nào con quỷ nữa Đấy chưa ai áo quỷ thằng Trung nó hô mình rồi Thì mẹ nếu mà hai ông mày thì giết tao đi cho nhanh thật Không phải em, anh ơi, Đấy, giết hải giác đây Không phải anh em, ơi. điên à Quyết đoán Cái gì giết em Anh Hiệp Quyết đoán, bên làm có quyết đoán, à đây đây, có có máy quét, có máy quét, quét phân biên luôn Vào đây, vào đây, vào đây Là quét này Để, để em quét cho, để em quét cho, để em quét cho Quét em vào rồi, để anh quét, anh vào đấy quét Ờ, ok Anh ơi, không phải em, phí Thề luôn Thôi đừng diễn nữa, nếu mà hai người thì giết em luôn đi, thật, em xin rồi quét đi cho anh quét đấy Hối hận không Ra Hải giác vốt bên kia Hải giác giết nó Anh quét mày ok rồi Hải giác vốt bên kia Vốt bên kia anh... Đúng rồi Hải giác quỷ thì anh đã giết mày Bởi vì anh sẽ bảo fake mày là không ok Sao gái nhở Anh thì phải đấy là anh à Hai hai Rồi vườn màn thôi Vườn màn thôi Xong rồi Bây giờ tao làm sao cắn mày được nữa à Tao đã ăn máu đâu, đi cùng nhau đi Đi mày cùng nhau rồi, Mày đâu tao, rồi? Tao ở trên gác hai đấy Chỗ tối tối đấy Cùng nhau để mày biến quỷ mày đớp tao à? Điên à? là đớp thì làm sao mà chết được có đủ máu đâu Bây giờ ăn Đã ăn được cái gì đâu, đây sành lớn to đùng đây Ừ thì phải ăn cái uh, ờ, đèn pin á Thế hết rồi Ừ thì bây giờ phải vượt màn mới xong Ăn cái máy ảnh nhá Đấy đấy chấp cho đủ Ê tao máy ảnh này Hay là máy biến Anh Hiệp bảo quét máy ok à thì là thế ờ. Thế ok rồi Đi vượt màn thôi Hai mươi mấy giây nữa là đi dập cầu dao cho hết điện nhanh Yên tâm người <laughs> thắng rồi Trận này người thắng rồi Đang khóc ở ngoài Discord kia kìa Mẹ cứ bật ART lên là cứ bị hiện cái cái cái cái ấy á Thì làm sao được Thắng chắc rồi làm gì chả được Mày Người thắng chắc rồi Mở ấy thôi mở điện ờ, thắng thôi Mở điện lấy kinh nghiệm ờ, còn ấy này Nâng cấp này Ở kìa Đây vào đây tao làm cho một kiểu Mất màu luôn này Đấy nha, hết đồ chơi nhá Mày hóa quỷ gắn tao luôn đi Rồi, let's go Đi, phát thôi